cái các bạn mua hàng về á <clears throat> khi mình mua hàng về á, thì cái thời gian mình rảnh á, thì mình phải tháo bọc ra này. phải tháo bọc cái từng con này các bạn đó tháo hết cái bọc ra tháo bọc cho hết rồi các bạn được dây thun trên đầu rồi các bạn lên hàng sao cho nó đất lên hàng cho đẹp mắt thì thì mới khách hàng mình mua được đồ chơi nào về các bạn phải làm trước thì mới bán được chứ không phải mua về em để cho bán thôi phải tháo bọc ra hết thì khi khách hàng nhìn vô nó thấy đẹp sau đó các bạn dùng cái thun này nè cái thun phanh tròn này các bạn cái thun phanh này các bạn có thể mua ở tập hóa hay là mua ở chỗ nào một, một bịch nó cũng vài chục ngàn á các bạn mua về nếu các bạn xài nhiều thì các bạn mua khoảng một bịch còn xài ít đó, thì mình mua ít đó. thì các bạn để đây các bạn phải buộc lên đầu tất cả các món đồ chơi luôn chứ phải ghi em bé bò này nha các bạn phải buộc lên cái đầu em bé để chi để mình lên một cái cây nữa để mình lên một cái cây nữa cho nó cho nó đẹp thì khách hàng thấy tao mới mua được các bạn buộc gút cái cho nó chắc cú luôn đừng đừng để đi đừng gớp nếu con nào các bạn phải buộc lại hết buộc lại hết các bạn khi đó mình treo lên xào thì nó mới đẹp tất cả các hàng đồ chơi cốt luôn nha những mặt hàng nào các bạn cần bán á lấy bán được bạn việc bạn phải làm như thế này nè đó thì bạn mới đi bán được hàng tất cả sản phẩm luôn nha các bạn sản phẩm nào cũng vậy nha đó. thì buộc như cách này đây này buộc mình buộc chậm để các bạn xem nè đó. Thì các bạn phải buộc là một cái gì nữa tất cả sản phẩm luôn nên chứ không phải nghiêng nghiêng bé bồ cốt nha bé bồ cốt là mình làm cho ví dụ cho các bạn xem thôi bạn xem nha các bạn nghịch dừa phải nghịch quá là dây thun sẽ đứt nha các bạn các bạn treo lòng phòng các bạn thấy không rồi